Chào ờ, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái ờ, ví đổi bài Đây nó là một chiếc ví Nó cũng giống như bao chiếc ví bình thường Anh em đựng tiền, đựng nong Anh em hay sử dụng thôi Nhưng cái ví này thì nó hiệu quả hơn những cái ví kia là sao Bởi vì thứ nhất này, anh em nhìn là mẫu mã rất là đẹp Đó hình thức thì rất là đẹp cái thứ hai nữa là cái tốc độ của nó khi tốc độ đổi bài ấy, thì nó rất là nhanh nên đây nó là cái ờ, mẫu ví ờ, đổi bài mới nhất hiện nay phục vụ cho anh em ờ, đi đánh bài chơi bài bịp nó rất là hiệu quả về cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi tôi giờ nguyên tắc hoạt động của chiếc ví này là như nào có là nó sẽ hút một lá bài vào và đẩy một lá bài khác ra khi mình cho cái lá bài tiếp theo coi là nó sẽ cháo bài bên trong này nó đang là một lá bài khác bây giờ tôi đưa uh, lá bài vào miệng nó nó sẽ đẩy lá kia ra Đó. tốc độ thì rất là nhanh cách sử dụng của nó thì như nào thì anh em chắc là cũng biết qua rồi tôi sẽ hướng dẫn anh em về cách đổi làm sao ví dụ như là bên trong này nó khi lên bài chia bài xong nhá khi anh em đi bài chia bài xong rồi tay của chúng ta đưa vào bên trong này ví dụ bây giờ chúng ta đánh liêng chẳng hạn hoặc là đánh bài ba cây nếu như bây giờ tôi sẽ áp dụng đánh bài liêng ở bên trong ví này có một con bốn bây giờ họ chia bài cho tôi và tay tôi có một đôi bốn và một con ba tôi sẽ làm cái động tác giả vuốt lên vuốt xuống này giống như là mình đang nặn bài thôi đó vị, nhớ vị trí của con à, số 3 này mình đưa vào trong ví đặt đây mình sẽ che tay đi đó từ 443 một điểm bây giờ thành 314 nếu như đánh bài liêng gặp ván bài này thì chắc là tôi cũng sẵn sàng xuống cả người luôn bởi vì trường hợp sáp gặp sáp thì nó rất là ít có những trường hợp ấy, thì chúng ta sử dụng như thế à, cách à, đổi như thế có những trường hợp chúng ta sẽ sử dụng tiền tiền mặt mình để bên trên mặt ví này và mình sẽ đổi đổi bằng cách nào đổi bằng một tay này, như này anh em sẽ để cái lá bài vào miệng này thôi để vào miệng tôi sẽ làm thật chậm cho anh em xem để vào miệng của chiếc ví này lá bài kia nó đẩy ra với cái tốc độ của nó thì rất là nhanh bởi vì khi chúng ta sử dụng cái cách đổi bài như này chúng ta sẽ vuốt qua vuốt lại để uh, cho um, đối thủ ra người chơi người ta sẽ không um, bị phân tâm người ta sẽ không để ý đến khi người ta không để ý thì mình đưa vào đó rất là nhanh đúng không đấy là về cách à, đổi bài như thế còn đây nó có một cái công tắc ở góc này có một công tắc khi nào ví dụ trường hợp mà bị lộ anh em thấy là đang chơi ờ, bị phát hiện bị lộ rồi cẩn thận không là mất tay thì chúng ta sẽ cầm chiếc ví này, hoặc là để chiếc ví ở đây vẫn để bình thường như thế chúng ta dùng cái công tắc này ấn vào công tắc đây. có đó, là nó sẽ đẩy ra tiếng thì rất là êm thì lúc đấy thì uh, chúng ta không sợ phát hiện còn một cách nữa là nếu như anh em dùng cách đấy sợ lộ thì chúng ta còn một cách thứ hai có là chúng ta sẽ sử dụng một lá bài khác đặt ở miệng ví và giữ chặt ví cùng với lại giữ chặt cái lá bài này nó sẽ đẩy ra đẩy lá bài kia ra và chúng ta sẽ rút cả hai lá bài đồng thời ra cùng một lúc thì um, cái clip này tôi muốn hướng dẫn anh em về à, qua về cách sử dụng chiếc ví đổi bài ngoài ra bên à, cơ sở chúng tôi còn rất nhiều những cái sản phẩm đánh bài bịp khác ví dụ như là áo đổi bài này quần đổi bài này máy đánh bài hoặc bài lỗi bài công ty bài uh, áp tròng anh em nào cần tìm hiểu hoặc là muốn sở hữu những chiếc ví ờ, công nghệ mới nhất hiện nay thì liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé 09 83 30 22 22 và 0972 41 44 44 Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.